giới thiệu các bác đây là mẫu ghế Louis mẫu mới nhất là hiện nay đây ạ mẫu này bên em thiết kế là trên là hộp vuông 30 50 dưới là ống 32 ờ, ạ à. giá em cam kết tại nhà máy nhé Mẫu này phù hợp cho nhà hàng khách sạn Gia tiên và tiện đám cưới da này bây làm da cao cấp nhé da bóng ngấm nước chào tất cả các bác nha Hôm nay em giới thiệu các bác mẫu ghế Louis tựa đệm Mẫu mới nhất năm 2022 các bác Và xu hướng của năm 2023 mẫu này là tựa đệm mỏng thôi viên mỏng ạ còn mẫu bàn này là bàn 80 mét tư các bác rộng 80 dài mét tư ạ chân ống 32 giày 06 ạ mẫu ghế này phù hợp cho nhà hàng sự kiện và đám cưới nhất là các bác làm gia tiên giá em cam kết tại nhà máy